Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Năm 2020 là năm chủ đề tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của EVN. Công ty Điện lực Hương Yên đã nhận được sự chỉ đạo quan tâm đặc biệt của Tổng công ty, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ngành cùng với sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời sát sao của ban lãnh đạo công ty. Năm 2020, công ty Điện lực Hương Yên đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm và hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động. Một lớn, công tác kinh doanh điện năng. Trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng công ty vẫn hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện liên tục đầy đủ, có chất lượng và kịp thời cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của công ty vượt kế hoạch tổng công ty giao đạt 4.561,36 triệu kWh, tăng trưởng 10,44% so với năm 2019, cao hơn 2,73% so với mức tăng trưởng của năm 2019, 7,71%. Mặc dù chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm không đạt theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, nhưng công ty luôn thực hiện vượt kế hoạch tổng công ty giao điều chỉnh theo từng năm và mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong giai đoạn 2016-2020, công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng. Kết quả công ty luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu tổn thất điện năng. Năm 2020, thực hiện 3,46%, thấp hơn 0,39% so với kế hoạch tổng công ty giao và giảm 0,49% so với năm 2019, về đích trước một năm so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Giá bán điện bình quân năm 2020 đạt 1.727,27 đồng 1 kWh, giảm 28,81 đồng 1 kWh so với năm 2019. Nguyên nhân là do trong năm 2020, thực hiện hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hỗ trợ là 233,7 tỷ đồng, dẫn đến giá bán điện bình quân giảm 51,23 đồng một kWh so với khả năng thực tế thực hiện. Tỷ lệ thu nộp tiền điện năm 2020 đạt 100% kế hoạch. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ thu nộp tiền điện của công ty luôn đạt vượt kế hoạch sao trên 99,7%. Khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian trong năm 2020 là 4 triệu 474.303 lượt khách hàng. Số tiền thu được là 7.967,78 tỷ đồng, tăng 75.412 lượt khách hàng so với năm 2019. Đã có 323.884 trên 442.589 khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian chiếm tỷ lệ 73,18% tổng số khách hàng, trong đó số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 321.181 trên 442.589 khách hàng, đạt 72,57%, tăng 0,49% số lượng khách hàng so với kế hoạch của tổng công ty 72,08%. Trong năm, phát triển 11.684 khách hàng, tăng 160 khách hàng so với năm 2019. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt bình quân 4,64 ngày, giảm 1,01 ngày so với kế hoạch. Tổng số hợp đồng mua bán điện đến 31 tháng 12 năm 2020 là 449.270 hợp đồng, trong đó hợp đồng dân sự 402.262, hợp đồng kinh tế 47.008 hợp đồng, tăng 8.049 hợp đồng so với năm 2019. Lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2020 đã ký hợp đồng mua điện với 303 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt được 22.742 kWh, đạt 818,6% so với kế hoạch tổng công ty giao 2.778 kWh và tăng 20.434 kWh so với năm 2019, tổng sản lượng phát lên lưới là 3 triệu 621.818 kWh, tăng 3 triệu 240.705 kWh so với năm 2019. Công ty hiện đang quản lý 451.815 công tơ, trong đó 418.034 công tơ một pha, 31.708 công tơ ba pha bán điện và 2.073 công tơ ba pha đầu nguồn trạm biến áp công cộng, tăng 8.089 công tơ so với năm 2019. Trong năm 2020 đã tổ chức thay thế 99.781 phương tiện đo đếm và không có phương tiện đo qua hạn kiểm định vận hành trên lưới. Cụ thể, đã thực hiện thay thế 83.330 công tơ một pha, đạt 160,73% kế hoạch. 15.233 công tơ ba pha, đạt 112,54% kế hoạch và 1.006 quả TI đạt 103,07% tổng công ty giao. Công ty đã đẩy mạnh việc thu thập dữ liệu từ xa hoàn toàn đối với các điểm đo tại khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng và điểm đo tại trạm biến áp công cộng và các khách hàng sau trạm biến áp công cộng. Đã lắp đặt khai thác hệ thống đo xa tại 1.979 trên 2.255 điểm đo của các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng đạt tỷ lệ 87,76% lắp đặt được 2.012 trên 2.055 điểm đo lộ tổng đầu nguồn trạm biến áp công cộng đạt tỷ lệ 97,91%. Còn lại các điểm đo chưa lắp đặt hệ thống đo xa thuộc các dự án chống quá tải cuối năm 2020. Sử dụng thay thế được 33.320 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử một pha, nâng tổng số công tơ điện tử đã đưa vào sử dụng là 160.978 công tơ điện tử một pha có ghi chỉ số từ xa. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện đã thực hiện kiểm tra được tổng số 36.211 lượt biên bản các loại. Trong đó kiểm tra đêm 364 lần, tăng 3.002 lượt biên bản so với cùng kỳ năm 2019. Qua công tác kiểm tra sử dụng điện, đã phát hiện và xử lý 1.036 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 33 trường hợp so với năm 2019, truy thu 2,18 tỷ đồng. Nhằm tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty đã thực hiện nhiều chương trình và giải pháp thực hiện và hiệu quả như xây dựng chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng bảng chấm điểm và tổ chức chấm điểm hài lòng khách hàng tại các điện lực, thực hiện lộ trình số hóa hợp đồng dịch vụ điện, tăng cường tiếp nhận qua các kênh trực tuyến như qua website chăm sóc khách hàng, cổng dịch vụ công của tỉnh, dịch vụ công hưng yên yên.gov.vn, cổng dịch vụ công quốc gia Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động tri ân khách hàng như gửi thư tri ân, tặng quà, động viên thăm hỏi các khách hàng hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường học vùng sâu vùng xa, cải tạo hệ thống điện cho các hộ nghèo, tặng quà các khách hàng lớn đóng điện vận hành trạm biến áp sớm nhất trong tháng tri ân. Công tác tổ chức tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng luôn được công ty quan tâm chú trọng. Năm 2020, tổng số cuộc gọi lên tổng đài là 100.835 cuộc gọi, tăng 6,16% so với năm 2019. Trong đó, Trung tâm chăm sóc khách hàng tiếp nhận và xử lý 29.276 yêu cầu, chiếm tỷ lệ 29,03%. Công ty tiếp nhận và xử lý dứt điểm 71.559 phiếu yêu cầu của khách hàng, chiếm tỷ lệ 70,97%. Năm 2020, công ty đã gửi được 4 triệu 824.413 lượt tin nhắn SMS các loại chăm sóc khách hàng sử dụng điện, gửi được 5 triệu 892.440 tin nhắn chăm sóc khách hàng qua Zalo, tiết kiệm được 1,76 tỷ đồng chi phí nhắn tin chăm sóc khách hàng. Hai lớn, công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn vệ sinh lao động. Năm 2020, công ty cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, các hoạt động chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh – Đặc biệt công ty đã cung cấp điện ổn định liên tục phục vụ các ngày lễ Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đạt 9 trên 9 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện so với kế hoạch tổng công ty giao. 3 chỉ số ngừng cấp điện, tổng hợp các trường hợp. Mai Phi bằng 0,05 trên 1,10 lần trên khách hàng. Sai đi bằng 401,14 trên 472,97 phút trên khách hàng và Safi bằng 4,36 trên 7,02 lần trên khách hàng. Trong năm 2020, công ty xảy ra hai vụ sự cố đường dây 110 kV do thời tiết rông xét, xảy ra 379 vụ sự cố lây điện trung áp bao gồm các sự cố thoáng qua, sự cố kéo dài của đường dây, trạm biến áp và thiết bị thuộc tài sản điện lực và tài sản khách hàng, giảm 118 vụ so với năm 2019, 497 vụ, giảm tương đương 23,7%. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu giảm 30% số vụ sự cố lưới điện so với năm 2019 theo chương trình hành động giảm sự cố lưới điện năm 2020 do công ty đề ra. Cụ thể, phân loại theo cấp điện áp xảy ra 171 sự cố lưới điện 22 kV, xảy ra 208 sự cố với lưới điện 35 kV, 42 vụ sự cố tháng qua và 337 vụ sự cố kéo dài phân loại theo nguyên nhân, xảy ra một vụ sự cố không tìm thấy nguyên nhân, 149 vụ sự cố đường dây, 88 vụ do sự cố diều động vật bên thứ ba gây ra, 34 vụ sự cố máy biến áp phân phối, 96 vụ sự cố hư hỏng thiết bị, 11 sự cố do thiên tai gây ra. Công ty xảy ra 64 vụ sự cố hạ áp, cụ thể gồm một vụ sự cố thoáng qua và 63 vụ sự cố kéo dài, 20 vụ sự cố đường dây và 44 vụ sự cố thiết bị. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sự cố lưới điện trung hạ áp tổng công ty giao 517 vụ. Công ty thực hiện trước miễn trừ là 443 vụ, tương ứng với 85,7%, sau miễn trừ là 262 vụ, tương ứng với 50,7%. Trong năm 2020, công ty tiếp tục tăng cường sử dụng camera ảnh nhiệt đối với lưới điện, tài sản điện lực và tài sản khách hàng, được 85.705 vị trí, phát hiện được 892 điểm phát nhiệt, thực hiện xử lý phát nhiệt với 1.027 vị trí trên 1.044 vị trí phát nhiệt trên. Còn lại 17 điểm phát nhiệt trong khoảng 15 đến 60 độ C đang được các điện lực theo dõi. Sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ cáp ngầm trung thế, thiết bị điện và cách điện trên đường dây. Thực hiện đo phóng điện với 15.319 lượt đầu cáp và tổ trung thế phát hiện được 319 vị trí đầu cáp. Tổ trung thế có hiện tượng phóng điện ở các mức độ thực hiện xử lý 354 trên 413 vị trí, trong đó thay thế 173 đầu cáp bị phóng điện ở mức nguy hiểm và xử lý vệ sinh tiếp xúc lắp đặt lại với 181 đầu cáp ngầm có hiện tượng phóng điện. Đo phóng điện với 6.781 vị trí trên đường dây và trạm biến áp, trong đó kiểm tra PC lại với 129 quả sứ, đã phát hiện phóng điện phát hiện mới 259 sứ, chuỗi cách điện khác có hiện tượng phóng điện đã kết hợp lịch cắt điện thực hiện việc kiểm tra, xử lý với 520 trên 589 xứ chuỗi phóng điện trên, thay mới 219 quả, vệ sinh lại cách điện với 301 quả. Lũy kế trên lưới điện còn 69 quả chuỗi, có hiện tượng phóng điện đang được theo dõi để có phương án xử lý. Công ty thực hiện 644 phiên vệ sinh cách điện, đang mang điện bằng nước áp lực cao trên lưới điện 110 kV và trung áp, có phần giảm nguy cơ sự cố do phóng điện gây ra, vượt 34% so với kế hoạch tổng công ty giao. Thực hiện 253 phiên làm việc thi công, sửa chữa lưới điện 22 kV bằng công nghệ hotline, đảm bảo 100% các điểm có thể thi công hotline đều được thực hiện hotline, giúp công ty nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm nguy cơ sự cố lưới điện. Sử dụng thiết bị kiểm tra đồng vị pha lưới điện trung áp đã thực hiện kiểm tra và đồng vị pha được 94 vị trí trên 105 vị trí trên đường dây trung áp với nhau, giúp cho việc thao tác chuyển phương thức vận hành giữa các đường dây được linh hoạt dễ dàng hơn, nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy và độ hài lòng khách hàng. Trong năm, toàn công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không có tai nạn lao động. Ba lớn, công tác đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên công nghệ thông tin. Với mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm qua đã triển khai kịp thời một số dự án đầu tư xây dựng trọng tâm góp phần phục vụ và duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh của công ty, triển khai 66 công trình với tổng mức đầu tư 763,2 tỷ đồng, công ty đã quyết toán hoàn thành được 37 trên 27 dự án, đạt 129,6% kế hoạch tổng công ty giao. Giá trị giải ngân là 430,3 tỷ trên 432,5 tỷ, đạt 99,5% kế hoạch tổng công ty giao. Năm 2020, công ty thực hiện 84 hạng mục sửa chữa lớn với giá trị 110,886 tỷ đồng, đã sửa chữa 29,49 km đường dây trung thế, 102,96 km đường dây hạ thế, thay thế 1.660 cột hỏng, thấp không đảm bảo vận hành, có phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo công tác vận hành và giảm tổn thất điện năng. Công ty đã thực hiện quyết toán 110,886 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn tổng công ty giao công ty đã thi công và quyết toán 198 hạng mục sửa chữa thường xuyên khắc phục khiếm khuyết lưới điện với tổng chi phí 6,55 tỷ đồng, lắp bổ sung và thay thế 543 bộ tụ bù hạ áp đường dây 0,4 kV có tổng công suất 16.290 kVA với giá trị 15,43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, công ty đã thực hiện chỉnh trang hòm hộp công tơ sau trạm biến áp phân phối và phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện gom bó lại các viễn thông đi chung cột điện hạ thế cụ thể, thực hiện chỉnh trang hòm hộp công tơ sau 179 trạm biến áp phân phối với khối lượng chỉnh trang gồm 15.922 hòm hộp công tơ, tương đương với 325,15 km đường dây 0,4. Tổng chi phí thực hiện chỉnh trang là 13,3 tỷ đồng. Công tác công nghệ thông tin, các hệ thống phần mềm dùng chung cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu về quản lý khách hàng, quản lý tổn thất đo đếm, quản lý hạch toán tài chính kế toán, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, hạ tầng hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ, máy chạm, các trang thiết bị công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình, các hệ thống mạng LAN, WAN, cơ bản vận hành an toàn, ổn định. Bốn lớn, công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ tiêu năng suất lao động thực hiện 6,13 triệu kWh một người, đạt 102% kế hoạch, 604,6 khách hàng trên lao động, đạt 98,7% giao năm 2020. Công ty đã áp dụng trả lương theo KPI đối với các phòng chức năng, trung tâm điện lực đánh giá đúng năng suất chất lượng và hiệu quả công việc của các đơn vị và cá nhân người lao động, tạo động lực, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công việc được giao. Thu nhập bình quân của người lao động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 dự kiến đạt 18,285 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2020, công ty đã tổ chức 139 lớp đào tạo bồi huấn, 63 lớp đào tạo trực tuyến, 76 lớp đào tạo tập trung cho 3.930 lượt người tham gia, 3.544 lượt cán bộ công nhân viên, công ty và lao động thời vụ, 386 tờ điện dịch vụ bán lẻ điện năng, tổ chức kiểm tra sát hạch nghề cho 211 người, thi giữ bậc 135 người, thi nâng bậc 69 người, 18 bậc cao, 51 bậc thấp. Cho công nhân viên các nhóm nghề, kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin theo vị trí chức danh công việc 541 người, kiểm tra định kỳ quy trình kinh doanh 562 người. Trong năm 2020, công tác văn hóa doanh nghiệp đã có tác dụng tích cực lên ý thức và hành động của cán bộ công nhân viên cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà tổng công ty đã giao. Công ty đã đổi mới ứng dụng mạnh mẽ e-learning, đã xây dựng xong thư viện bài giảng trực tuyến tại địa chỉ e-learning pchi.wordpress.com với 150 bài giảng trong các lĩnh vực. Các bài giảng được xây dựng công phu bằng hình thức video clip với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu cho đối tượng chính là người lao động trực tiếp có thể học tập mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Công tác tài chính Tổng chi phí hoạt động điện đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 7.873,9 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2020, tăng 8,7% so với năm 2019. Chi phí biến động là 230,533 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch năm 2020, bằng 137,14% chi phí biến động năm 2019. Chi phí phân phối điện bình quân năm 2020 là 256,62 đồng 1 kWh, đạt kế hoạch NPC giao tăng 20,22 đồng 1 kWh so với năm 2019. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện 2020 là 15,393 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục tổ chức thực hiện triệt đề chủ trương của Tổng Công ty về công tác tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trong quản lý vận hành, kinh doanh, bán điện, công ty đạt tất cả các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu của Tổng Công ty Giao. Phần 2. Triển khai nhiệm vụ và mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2021. Một lớn mục tiêu Năm 2021, Công ty Điện lực Hưng Yên quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Giao đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng thu nhập của người lao động với một số mục tiêu cụ thể là: một cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục, phục vụ các ngày lễ Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 2. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện Tổng công ty Giao năm 2021. Số vụ sự cố 110 kV và trung áp đạt chỉ tiêu Tổng công ty Giao Riêng số vụ sự cố trung áp giảm ít nhất 30% so với năm 2020, không để xảy ra sự cố cháy nổ, cháy máy biến áp tại các trạm 110 kV. 3. Tổ chức vận hành và xử lý sự cố lưới điện theo quy trình, quy định của ngành và của công ty, không vi phạm quy trình, không xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn ổn định trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực. 4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng với công ty, cải tiến trình tự thủ tục hành chính nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 5. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh tổng công ty giao, điện thương phẩm trên 4,95 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất dưới 3,47%, chỉ tiêu tiếp cận điện năng dưới hoặc bằng 5 ngày làm việc, điểm đánh giá hài lòng khách hàng lớn hơn hoặc bằng 8,22 điểm, phát triển thêm 30.000 khách hàng sử dụng Zalo, đạt tỷ lệ trên 60% tổng số khách hàng, thu nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên 44%, thay định kỳ 71.693 phương tiện đo đếm, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định. Trên 98% hoàn thành việc số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trong năm 2021, doanh thu sản xuất khác trên 40,5 tỷ đồng. 6. Thực hiện nghị quyết số 521 nq hdtv về việc định hướng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2019-2025 theo yêu cầu của Tổng Công ty, tham mưu kịp thời chủ trương và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong EVN và lộ trình thực hiện của EVN NPC, nâng cao chất lượng đào tạo nhận thức cho cán bộ nhân viên công ty trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo chức danh công việc và nhận thức sâu sắc công tác chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng. 7. Tiếp tục duy trì công tác 5S trụ sở tại các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tiết kiệm lao động để tăng năng suất lao động, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm 2020. 8. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng,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 hai lớn, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và an toàn vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch ngừng cấp điện lưới điện 110 kV, lưới điện trung hạ áp năm 2021 và chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2021 xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2021. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cung cấp điện tỉnh hương Yên năm 2021. Đặc biệt, đối với kế hoạch ngừng cấp điện để thực hiện các công việc trên lưới theo từng tháng – Tiếp tục quan tâm tới công tác quản lý vận hành lưới điện 110 kV, khắc phục triệt để các khiếm khuyết theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo lưới điện 110 kV vận hành an toàn, tin cậy. Tiếp tục thực hiện kiểm tra không điện đường dây trung áp khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, đặc biệt đối với các đường dây có tần suất sự cố cao trong năm 2020. Xây dựng xong chương trình hành động giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2021 trước ngày 31 tháng 1 năm 2021, trong đó có giao suất sự cố cụ thể cho các đơn vị. Tăng cường hệ thống tiếp địa cột đường dây trung thế là một nhiệm vụ trọng tâm và kiên trì. Chủ động nghiên cứu áp dụng các công nghệ thiết bị để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sức lao động, đảm bảo nâng cao năng suất lao động như triển khai thi công sửa chữa, đấu nối hotline với lưới điện phân phối 22 kV thực hiện vệ sinh cách điện hotline, sử dụng camera nhiệt, camera siêu zoom, thiết bị phóng điện cục bộ để kiểm tra định kỳ lưới điện, tiếp tục thay thế dây trì bằng phương pháp bypass không cần cắt điện, nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái, thiết bị đo dòng dò và công tác quản lý vận hành lưới điện trong năm 2020. Phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ thực hiện dự án, xây dựng mới đường dây 110 kV 4 mạch sau trạm biến áp 500 kV phụ nối đường dây và trạm biến áp 110 kV như Quỳnh, Phố Đối, Bãi Sậy, Yên Mỹ 2. Các dự án lắp đặt bổ sung các máy biến áp T2 tại trạm biến áp 110 kV Tân Quang và các xuất tuyến sau trạm biến áp 110 kV, các dự án mạch vòng trung áp, các dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát an toàn lao động thông qua hình ảnh trên phần mềm ECP. Đặc biệt, trong các trường hợp xử lý sự cố lưới điện, các ngày thứ bảy chủ nhật, ngày đơn vị công tác kết hợp làm nhiều công việc trên lưới điện, kịp thời phát hiện ngăn chặn các sai phạm, ngăn ngừa sự cố và tai nạn trong lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm tra chặt tỉa cây cối vi phạm hành lang lưới điện cao áp, các vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện hạ áp đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành. Công tác kinh doanh điện năng triển khai công tác tự chấm điểm hài lòng khách hàng tại các điện lực trực thuộc theo biểu điểm của công ty, triển khai hiệu quả công tác số hóa hợp đồng mua bán điện, tăng cường tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng dịch vụ qua cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ điện trực tuyến, tiếp tục triển khai phương pháp sử dụng Zalo trong công tác dịch vụ, duy trì công tác chỉ đạo điều hành của ban chỉ đạo và tiểu ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, đảm bảo đồng bộ các giải pháp tổn thất điện năng từ đầu tư quản lý vận hành kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ thống thu thập số liệu từ xa, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, chống lấy cắp điện, đẩy nhanh thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử kết hợp chỉnh trang lưới điện 0,4 kV tại các khu vực có sản lượng lớn và tổn thất điện năng cao, tiếp tục quản lý chặt chẽ phương tiện đo đếm theo mô hình hai cấp, hoàn thành việc thay thế thiết bị đo đếm định kỳ năm 2021 với 54.035 công tơ một pha, 16.848 công tơ ba pha, 810 quả TI, đảm bảo tiến độ theo từng tháng, tuyệt đối không để công tơ quá hạn trên lưới. Hoàn thiện và duy trì hoạt động thường xuyên 100% hệ thống đo xa để các khách hàng chuyên dùng, đầu nguồn trạm biến áp công cộng, đồng bộ công tác lắp đặt điểm đo mới với công tác lắp đặt hệ thống đo xa. Đối với hệ thống đo xa tại các khách hàng sau trạm biến áp công cộng, duy trì vận hành liên tục đối với hệ thống AMR đã triển khai tại các khu vực đang ghi chỉ số tự động bằng DCU, đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng và hoàn thiện hệ thống đo xa cho các khu vực đã lắp đặt công tơ điện tử, thay thế cho việc ghi chỉ số bằng HHU sang ghi tự động bằng DCU xây dựng chương trình quản lý giá bán điện cụ thể, bám sát thông tư về giá, thực hiện bán giá đúng đối tượng sử dụng theo quy định hiện hành, lắp đặt công tơ điện tử ba giá cho các khách hàng thuộc đối tượng mua điện ba giá, kiểm tra khách hàng có nhiều mục đích sử dụng điện, khách hàng 100% sản xuất, khách hàng sinh hoạt, có hộ dùng chung công tơ, đặc biệt là các khu vực có nhà trọ cho thuê luôn biến động về số người sử dụng điện, thực hiện truy thu và phạt vi phạm hợp đồng đối với các trường hợp khách hàng sử dụng điện sai mục đích giá so với hợp đồng mua bán điện đã ký quản lý chặt chẽ số thu tiền điện qua các tổ chức trung gian, cộng tác viên đảm bảo dòng tiền luân chuyển kịp thời về tài khoản điện lực, thực hiện triệt để công tác đôn đốc nợ và ngừng cấp điện đối với khách hàng chậm thanh toán. Phấn đấu năm 2020, số lượng khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt kế hoạch tổng công ty giao, tiếp tục phối hợp với ngân hàng và tổ chức trung gian thu tiền điện ngoài giờ và vào các ngày lễ, ngày nghỉ. Công tác đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, duy trì hội nghị tổng kết chuyên đề, phân tích đánh giá việc làm được, những việc chưa làm được, đồng thời xác định mục tiêu đầu tư xây dựng cho năm tới bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, phục vụ tốt khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu, quyết toán 100% dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch khoảng 30 dự án, giải ngân ước tính 400 tỷ đồng thực hiện các dự án thuộc kế hoạch năm 2021, xây dựng 16,14 km đường dây 35 kV, 29,27 km đường dây 22 kV, 103 trạm biến áp phân phối với tổng mức đầu tư 156,6 tỷ đồng đấu nối xong trước ngày 31 tháng 1 năm 2021. Tổ chức thực hiện triển khai ngay 68 hạng mục đã đăng ký với NPC với tổng số vốn 72,3 tỷ đồng. Phấn đấu thi công xong các hạng mục này trước ngày 31 tháng 3 năm 2021, hạch toán xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2021, tiếp tục bám sát tổng công ty để bổ sung kế hoạch vốn, phấn đấu cả năm 2021 thi công trên 80 hạng mục, giá trị quyết toán đạt trên 100 tỷ đồng. Xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên, thực hiện sửa chữa chỉnh trang đường dây 0,4 và hòm hộp công tơ sau các trạm biến áp cho các đơn vị thực hiện ưu tiên xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn và có tác động làm giảm tổn thất điện năng công tác công nghệ thông tin. Xây dựng chương trình kế hoạch công nghệ thông tin năm 2021, kế hoạch chuyển đổi số tại công ty theo định hướng nhiệm vụ của Tổng công ty giao, đồng thời tham mưu bám sát thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai hỗ trợ vận hành hiệu quả, an toàn ổn định hệ thống CMIT 3.0, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, phát hành hóa đơn và một số yêu cầu dịch vụ điện tử, cấp điện, phát triển khách hàng điện tử, triển khai hóa đơn tiền điện và các hồ sơ dịch vụ điện ứng dụng QR code, triển khai nâng cấp công tác quản lý hệ thống đo đếm bằng mã vạch hoặc QR code, duy trì và phát triển ứng dụng phần mềm quản lý thông tin hợp đồng các loại hình sản xuất kinh doanh khác, đề xuất đầu tư nâng cấp công nghệ của hệ thống và xây dựng một số loại hình quản lý hiện có của công ty phù hợp với thực tế của đơn vị. Tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm quản lý máy biến áp trong công tác theo dõi thông số vận hành, tình trạng mang tải, biểu đồ dòng áp của các máy biến áp phân phối theo chương trình chung của tổng công ty, tham mưu triển khai quản lý lưới điện trên bản đồ kit hạ thế theo kế hoạch của tổng công ty. Xây dựng kế hoạch để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục an toàn, tin cậy của hệ thống máy chủ, hệ thống mạng Internet LAN quan Kịp thời trang bị thiết bị công nghệ thông tin phù hợp cho các đơn vị trong toàn công ty theo đúng kế hoạch và phù hợp với công tác quản lý chi phí. công tác tổ chức lao động tiền lương, phân phối, bố trí, sử dụng lao động hợp lý, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, quản lý sử dụng lao động hiệu quả nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, thực hiện công tác trả lương theo KPI áp dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc, tiếp tục sửa đổi điều chỉnh, bổ sung hệ thống BSC, KPI trong quá trình thực hiện để phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập và tạo động lực cho người lao động trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công tác tài chính Căn cứ kế hoạch tài chính, Tổng công ty giao thực hiện lập kế hoạch tài chính ngay trong quý 1, đặc biệt kế hoạch chi phí biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, chi phí sản xuất kinh doanh, kế hoạch quyết toán giải ngân, thanh toán các công trình đầu tư xây dựng, dự toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khác, thuê cột điện, thu chi của hoạt động kiểm tra giám sát dự toán thu chi các quỹ khen thưởng phúc lợi để có kế hoạch tổng thể và chủ động trong việc thực hiện. Công tác giải ngân quyết toán, bám sát các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công để lập kế hoạch và đăng ký giải ngân hàng tháng kịp thời, chính xác với tổng công ty. Công tác quản trị dòng tiền, thực hiện quản lý kiểm soát dòng tiền tập trung, xây dựng kế hoạch dòng tiền thu chi hàng tháng, linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền, áp dụng gửi tiền có kỳ hạn đối với những khoản vốn tạm thời nhàn rỗi, nắm bắt thông tin về lãi suất tiền gửi của các ngân hàng, đảm bảo hiệu quả tiền gửi lớn hơn so với hiệu quả bình quân của tổng công ty. Để mạnh công tác thanh xử lý công nợ, phải thu khó đòi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và hoạt động sản xuất kinh doanh khác đảm bảo chỉ tiêu công nợ thấp hơn NPC giao. Thực hiện thanh lý thu hồi vốn 100% tổng số vật tư thiết bị tài sản ứ động, kém mất phẩm chất. Ba lớn, kiến nghị đề xuất tổng công ty tiếp tục báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo sớm triển khai dự án trạm biến áp 220 kV nối cấp sau trạm biến áp 500 kV phố nối đồng bộ với dự án đường dây 110 kV 4 mạch sau trạm biến áp 220 kV nối cấp trạm biến áp 500 kV phố nối do Tổng Công ty làm chủ đầu tư xong trước tháng 5 năm 2021 để chống quá tải cho lưới điện 110 kV Hưng Yên trong mùa hè năm 2021. Chỉ đạo FTC1 e để nhanh tiến độ dự án trang bị bổ sung các thiết bị tại trung tâm điều khiển xa để kết nối các thiết bị trung áp về trung tâm điều khiển xa sử dụng kênh truyền 3G APN bảo đảm đồng bộ với các dự án kết nối Recloser. Tiếp tục bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án đa chia đa nối đối với các đường dây trung áp trên địa bàn, xây dựng các tuyến cáp quang và cấu hình cơ sở dữ liệu để kết nối các Recloser, phục vụ triển khai DMS, các mạch phòng lưới điện trung áp. Về công tác giao kế hoạch năm, đề nghị Tổng Công ty sớm giao kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 để các công ty triển khai thực hiện Đối với các tổ chức trung gian do công ty ký hợp đồng tập trung đề nghị bổ sung thêm nội dung ngày cuối tháng chuyển hết số tiền thu được không để ngày N cộng 1. Hỗ trợ các công ty làm việc với các bộ ban ngành để tháo gỡ các vướng mắc trong việc thanh toán dự án vay vốn JICA e cho các công ty điện lực. Cấp vật tư đo xa cho công ty đáp ứng yêu cầu lắp đặt 100% các trạm biến áp, phân phối và có tính dự phòng cho xử lý sự cố và phát triển mới. Chỉ đạo công ty công nghệ thông tin điện lực miền Bắc để nhanh tiến độ triển khai firewall, trang cấp cho các công ty điện lực để đảm bảo an toàn thông tin tốt hơn